Mời bạn Nam à, Em xin tự giới thiệu em tên là Đỗ Phú Thái Năm nay em 27 tuổi Công việc của em là nhân viên kinh doanh Em sinh ra thì ở Hà Nội, mang trong mình nửa dòng máu Huế Lớn lên thì ở phố núi Bảo Lộc, Lâm Đồng Hiện tại thì em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ <laughs> à. Không liên quan gì thấy nhau rồi ha Giờ bạn thấy ờ, trong người thế nào? Hơi rung đúng không? Dạ, không, rất là háo hức à Háo hức hả? Mong chờ Mong chờ điều gì? Ủng mà la hóa ra của cái đẹp à Rồi, bây giờ là hóa cô gái đẹp Cô gái đẹp sẽ ờ, giới thiệu về mình Em à, tên là Vũ Diệu Hằng, năm nay em 26 tuổi, à, em đến từ Hà Nam. À, hiện em đang làm công việc hành chính văn phòng. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ hiện tại thì em hai ạ. À. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dạ một mối tình đều 3 năm hết à. Hai mối tình là 6 năm rồi. Gần 5 năm nữa là 11 năm rồi. Từ sau 5 năm, 5 năm sau này là không có quen ai hả bạn? Dạ đúng rồi ạ, à. 5 năm này rồi chưa quen ai. Sau một khoảng thời gian dài vậy? Dạ tại vì em thích như vậy chị, tại vì con trai mà tự do tự tại rồi mình nói chung là em giống như Nam Nhi vậy á ủa vậy chứ mà nói em nữ nhi không ý là cái chiến nam nhi á mình phải uh, vậy là năm, tung năm, hoành ngang dọc cho nó thỏa chí làm trai cái đã năm năm vừa qua là bạn tung hoành những gì bạn làm gì mà không có phụ nữ bên cạnh hả dạ thì em vẫn đi làm rồi bạn bè rồi mình đam mê những cái sở thích mình đi du lịch hay là mình khám phá gì đó à là cũng có giờ đi luôn đi vô đây chị không năm nay 27 rồi anh hả bảy rồi thấy đủ rồi đủ rồi hả giờ tung hoành đủ rồi đúng không dạ. thế bao lâu thì tiến tới hôn nhân được có thì dễ chị tại vì chú rể lúc nào cũng có rồi giờ thiếu cô dâu thôi à. bạn tưởng tượng cô dâu bên kia như thế nào à, theo như mẹ em à, hay hay nói với em á thì à, đẹp xấu không quan trọng rồi giàu nghèo không quan trọng quan trọng là cô ấy biết cách sống cách ăn ở rồi khôn khéo trong cách ứng xử hàng ngày là được rồi còn bản thân em á thì không cần phải nghiêng thùng đổ nước hay là nghiêng nước nghiêng thành đâu ạ nghiêng đổ lòng em là được rồi rồi thì để cô bên này nói xem sao em có bao nhiêu mối tình rồi nói về một mối tình mà sâu sắc mà đến từ hai phía thì chắc em chưa có cái may mắn đấy ạ chưa có dạ chỉ có những mối tình nó thoảng qua vâng, nó, nó chỉ thoáng qua thôi, thôi chị ạ nguyên nhân tại sao mình chưa tìm được một người nào đó một cái tình yêu nào đó sâu sắc em nghĩ là tại vì là cái ấn tượng lần đầu tiên ấy của em mà gặp một bạn nam nào đấy nó rất chi là, là quan trọng nếu mà mình phải có cảm tình tốt ấn tượng tốt thì mình mới duy trì được cái mối quan hệ đấy chứ còn nếu như mà lần đầu tiên mà gặp mà ấn tượng mà không tốt quá thì có thể là uh, sẽ không có cuộc gặp gỡ lần thứ hai ạ có nghĩa ngày hôm nay là rất quan trọng dạ, một là rồi. có nữa còn hai là vâng sẽ chấm ạ. dứt đúng dạ, không dạ thế mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào về ngoại hình đi thì trước tiên thì bạn ấy phải ờ, cao trên một m bảy người phải đậm một chút đừng có mong manh giống em quá đậm, đậm là sao đậm là sao người phải đậm đà ấy à, tức đậm. là mập mập một chút ạ. tính cách thì bạn ấy phải điềm đạm cái thứ hai là em muốn bạn ấy ờ, cùng sống với bố mẹ thì càng tốt ạ bố mẹ của bạn ấy á dạ đúng rồi ạ tại sao vậy tại sao phải cùng à, bạn bạn trai phải sống với bố mẹ càng tốt tại vì uh, cuộc sống hàng ngày thì em cũng tương đối là ít nói ít giao tiếp với người khác nên là trong một cái môi trường mà gia đình mà đông một tí thì cái à, cái sự mà mình giao tiếp hàng ngày nó sẽ nhiều hơn cô này đặt của ra, em đặt tiêu chuẩn ngộ nha nếu <laughs> bạn có biết làm có đảm đang nội trợ trong gia đình không dạ em nghĩ là em cũng có thể nấu ăn được dọn dẹp thì cũng ổn ạ công việc nội trợ thì em nghĩ là cũng ok vâng điểm nào bạn không thích ở người bạn trai ừ, nói nhiều ạ em muốn là bạn ấy phải biết uống một ít rượu không cái đó là ok uống ít thôi nha chứ không dạ. phải uống dạ, nhiều đúng rồi phải biết uống á biết uống nhưng mà biết điểm dừng nữa hả thường thường là chưa bao giờ em say chưa. cái đấy là nếu mà về sau mà có cơ hội mà tiếp xúc với bạn nhiều hơn thì mình sẽ cố gắng để kiểm chứng ạ vậy là bạn này cũng uống dữ lắm em có được mấy chai vậy em dạ không em cũng chỉ vừa đủ thôi ạ chứ không được nhiều đâu ạ bây giờ bạn trai à, không thích điều gì ở phụ nữ lười biếng và mê tín ạ con gái mà thích đi coi bói quá là em cũng không thích à ủa tôi coi bói người ta coi cho trước coi là nhân gia đình thế nào mình, mình xem ờ, cho vui cho chứ đừng có bị mê tín quá à dạ. có một ít à vâng bên kia có thích coi bói không em cũng có có coi ạ à. nhiều không em dạ cũng có một ít ạ à. một, một số lần rồi anh ạ hai ít nha à, mà thầy bói nói sao nhà mẹ anh cũng mê tín dữ lắm thầy bói nói sao dạ đúng rồi thầy đầu tiên mà em đi xem với chị thầy nói là ừ, có 3 điểm là em thấy là em đúng đến giờ luôn thì thầy nói lần đầu tiên là gia đình em ấy, thì em là con thứ thì đúng điều đầu tiên là như thế điều thứ hai thầy nói em còn phải đèn sách về sau tức là sau khi em tốt nghiệp đại học thì em vẫn còn học tiếp là điều thứ hai đúng và điều thứ ba thầy nói là năm 27 tuổi em sẽ tìm được một người chồng cho mình ạ năm sau năm sau đẹp thì em, em đang 26 tuổi, tuổi anh ạ. sáu rồi, năm sau. Dạ. Ủa năm bạn trai tính khi nào kết hôn được bạn? Em dụng trừ trong vòng một năm chị không năm là vừa đúng 27 luôn đó dạ thì em cũng hy vọng là thầy em nói đúng ạ à, vậy rồi đó là, là, là ông một ông còn ông nào nữa à, cô thứ hai sau này thì em coi về tử vi cả cuộc đời thôi nhưng mà cũng là sơ sơ thôi chị mà mình đi coi hoài mình có thật kinh nghiệm gì không mình biết tự coi đi. <laughs> dạ không ạ bên kia biết xem bói hả dạ không anh ạ em chỉ đi xem thôi chứ em không có xem được cho người khác ạ có xem tưởng đâu xem người khác xem tôi coi sao Bà tướng anh linh là chừng nào giàu anh linh là giàu từ ngày xưa đến giờ rồi ạ hả chưa hay thầy bỏ nó đúng về dễ sợ chưa cái gì cái gì anh giàu tình cảm mà giàu tình cảm đúng không ạ thấy không dạ rồi sao nữa à, hậu giận coi sao hậu vận tốt ạ à, tốt dạ. con cháu đầy đàn ô vâng. vậy hả rồi gì nữa dạ thầy bói thì mình chỉ coi một phần thế ừ. thôi anh còn lúc nào mà có thời gian thì anh gặp riêng em đi ồ dạ. à. <laughs> bụng bự tay to lỗ tay này là có phước đúng không đúng rồi ạ nhìn tướng rất chi là có tướng có tướng đúng không vâng rồi bây giờ nè à, nếu như mà bên kia đồng ý kết hôn xong rồi thì mình thích con trai đầu lòng hay con gái đầu lòng à, em thích con trai để con trai hoài luôn được không ba đứa là dừng ạ ba đứa trai luôn <laughs> quá dữ à, được rồi nha dễ thương bên này thích trai á bên đó sao anh được không ạ à? được dễ thương lắm dạ. em thích trai hay gái em thì không quan trọng trai gái mà cứ có đẻ là được đúng dạ, không có con là được hai đứa thôi hello chị chào bạn cao mét nhiêu dạ, em cao mét bảy mươi được bên đây ta phải mét bảy trở lên tại em dân chơi thể thao mà người khỏe à thể thao chơi môn gì đá banh đá banh là đá vị trí nào dạ em đa năng chị chuyển sang năm chơi cũng được chỗ nào cũng được dạ. chỗ nào tật... cũng đúng con chỗ thôi mình có thật xấu gì không em thì tại cái tính em cũng ít nói hơi trầm vẻ bề ngoài thì hơi lạnh lùng cái điều gì em không thích ở người phụ nữ à, ngoại hình thì à, cao mét năm trở lên là được rồi đừng ổn quá đừng mập quá mà tóc dài tóc ngắn được không không em thích con gái tóc dài được tóc ngắn cũng được nhưng mà tóc dài thì thích hơn ngắn để dài mấy hồi rồi bây giờ lấy nhau về là ở đâu tại vì em em lập nghiệp ở đây giờ ở, ở đây luôn chị rồi hai vợ chồng à, không có về quê với ba má à, tại vì em là còn mẹ thôi mẹ. còn mẹ với hai em thôi ừ. mà hai em nó cũng lớn rồi nên em thì thoải mái là không làm dâu dạ bên này người ta thích làm dâu thì cái đó thì em cũng tính sau này là cũng muốn đón mẹ em xuống ở chung ừ dạ. đó vậy đi tại vì mẹ em tuyệt vời lắm chị không có người phụ nữ nào tuyệt vời mẹ em đâu phải không dạ rồi mình có thể nói là mẹ mình tuyệt vời với mình nhưng mà đừng có nói câu là không có ai tuyệt vời bằng Đấy mẹ trong, mình trong mắt em thôi tất cả người phụ nữ đều tuyệt vời cả em à ai làm mẹ cũng tuyệt vời hết dạ. ha em uh, có đi với hôm nay em đi với bạn thân của em và em gái à em gái thấy sao tình hình uh, chị dâu tương lai mình thế nào dạ xin chào chương trình buổi hẹn hò em thấy chị gái cũng dễ thương cũng nhanh nhẹn dạ cũng thấy hợp với anh á anh có điểm gì tật gì xấu không em nãy giờ anh chưa khai không em <laughs> dạ không <laughs> anh em thấy anh cũng rất tốt em gái dễ thương vậy là hiểu anh à, anh bạn bên đây sao đấy em gái ha nhìn em gái này em có thể mừng tượng được một chút về bạn chơi của em bên cạnh ạ em ruột hả hay là em dạ, sao em họ rồi. À. rồi vậy là hiểu rồi ha rồi à, mình có đi với ai không bạn à dạ có em đi cùng với chị đồng nghiệp ạ và bạn thân của em ạ à, hai bạn <laughs> hai em bạn xin nhận... chào ạ à, nhận xét anh bạn trai bên đó thế nào chị Cách Lượng em thấy anh bên đây rất là điềm đạm cao một mét bảy để em kinh tế thì định nữa bạn em thì ờ, là rất là chu đáo là người của gia đình và rất là đảm đang nữa nấu ăn rất là tuyệt đan dạ thôi hy vọng vậy dạ bây giờ chủ yếu là hai người gặp nhau vì bạn nữ rất là chú trọng cái nhìn đầu tiên đó anh linh kéo màn lên được cái công là ở phút này Đúng thôi rồi đó. chắc quớt luôn đi rồi nha bây giờ mình à, bắt đầu cái nhìn đầu tiên bắt đầu đấy Xin chào Dạ, chào anh anh có món quà tặng cho em à, Cảm ơn anh nhiều ạ Nãy giờ nói chuyện em có thấy anh giống trong những suy nghĩ của em không? À, về ngoại hình thì à, em nghĩ là cũng ok rồi ạ Anh cũng rất chi là có tướng, nghe nói giống anh Quyền Linh à, <laughs> Thì cũng à, quen nói chuyện mà lúc chưa kéo màn Và cũng như bây giờ thì à, anh có thích em ở điểm gì không? Nếu mà có thì cho em hai điểm được không ạ? Nãy giờ nói chuyện là anh thấy tính tình là ok Ok là ok theo điểm như thế nào? Anh rất là thích anh người phụ nữ Anh rất là thích người phụ nữ của gia đình Nấu ăn ngon là tuyệt vời đó Bạn em nhận xét thế thôi chứ chắc với nhiều người thì cũng còn phải tùy ạ Tại vì quan điểm của anh đó, món món ăn mà ngon nhất là cơm mẹ nấu Vâng ừ. Ngon thứ nhì là cơm vợ nấu Dạ <laughs> Thứ ba là cơm cho chính mình nấu Anh thì nấu nướng cũng được, nói chung là cũng biết còn một à, điểm nhất, gì nữa không? À, nói chung là ngoại hình anh cũng ấn tượng rồi tính tình là thấy vậy cũng rất là hợp anh rồi cảm ơn anh nhiều ạ em có thích đi du lịch rồi đi phượt rồi đấy không ừ, dạ cũng có ạ em có thích thể thao không thể thao thì ờ, em cũng thích nhưng mà tại vì anh hay đi đá banh lắm em có thích làm khán giả của anh không? em có thể cổ vũ cho anh được ạ thường thường mà khi vào cuối tuần thì em hay đi đâu ừ, em thì em cũng chỉ được dành vào cuối tuần thôi thì ờ, khoảng tầm ờ, một hai tháng gì đấy em sẽ có một chuyến đi phượt với bạn bè nói chung là anh là tài là tay lái lụa đó tài à, xế à, là sẽ cứng đúng không cứng đó ok anh Việt Bình tưởng ông nói anh là tài lanh linh này kỳ ấn tượng đầu tiên của hai người gặp nhau là như thế nào nói về cảm xúc ấy ạ thì uh, em cũng thấy uh, mình cũng đang hơi run một tí ạ <laughs> hy vọng là lần, lần gặp sau của em với anh thì em cũng vẫn còn duy trì được cái cảm xúc như thế này ạ dạ có thể hát một ờ, đoạn nào đó để bạn gái bớt run anh uh, sẽ xin tặng cho em một bài hát <coughs> cố lên nào có lẽ chỉ tưởng đã cho mình quen biết nhau có lẽ anh linh muốn ta phải yêu mến nhau nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm Em chỉ còn một cánh em phải bằng lòng yêu anh Cả thế giới này không ai hiểu em bằng anh Cả trái đất này không ai yêu em bằng anh Hãy cho cơ hội để anh được chăm sóc em Được ôm lấy em từng đêm cái câu chốt ngược tập này bài này lâu chưa dạ, học bài này bài tủ em Ủa bài tủ hả <laughs> hát mấy người nghe rồi thường thường đi hát karaoke với bạn bè thôi à à chứ hát... đây lần đầu tiên hát cho một cô gái à. rồi cô gái có muốn à, tặng lại bạn nam cái gì không em thì em có thể tặng cho anh chị à, cùng với à, khán giả và bạn cùng chơi một câu hát về quê hương em ạ rồi mời bạn em đưa anh về thăm quê em về ngã ba sông rực nắng hồng sông châu hiền hòa sông nhuệ yêu thương hà nam ơi sông đáy ân tình dạ một câu thôi ạ một câu à, nào đó để chúng ta thật là ngọt ngào lãng mạn để em suy nghĩ rất lâu quá anh ơi bình thường em hay ý thơ nhiều lắm hôm nay nó bay đâu hết rồi á à, gặp anh thì em đang cảm thấy rất chi là hồi hộp ạ thì đấy là cảm xúc của em bây giờ anh cũng hồi hộp không kém <laughs> dạ vâng hy vọng là anh hồi hộp nhưng mà anh vẫn có thể bấm được chuông ạ à. chuông đâu bấm ở đây làm gì có chuông bấm nút à bấm nút dạ vâng ạ rồi được rồi còn bây giờ thì ba tiếng đếm để bấm nút bắt đầu một hai và 3 Rồi mời hai bạn Chúng ta hãy nắm chặt tay nào À, để nhớ mãi cái giờ phút này ha Xin đôi hả? Xin đôi hả? Tay em ấm là bù lại <laughs> Em tưởng anh em phải run hơn anh chứ ạ Cảm giác thế nào bạn khi nắm tay? Em cũng cảm thấy đỡ hồi hộp hơn lúc trước rồi ạ Sao? Bạn cảm giác thế nào khi nắm tay cô gái ấy? Rất là ấm à. Có tình yêu ở đấy